Kính thưa đại chúng, có câu hỏi gửi về cho Thầy thế này. Kính thưa Thầy, năm vừa rồi vợ chồng con gặp rất nhiều chuyện không may, làm ăn lỗ vốn vẫn chưa hoàn lại được. Bố con lại gặp tai nạn phải nằm liệt giường, con con thì ốm liên miên. Từ trước tới giờ, năm nào vợ chồng con cũng mời Thầy cúng, Thầy Pháp về để giải hạn cho. Nhưng con muốn hỏi Thầy là còn cách nào khác để giải hết hạn cho gia đình con không ạ? À? Con xin cảm tạ ơn Thầy. <laughs> Các bạn này bạn hỏi về việc dài hạn thì à, Thầy xin chia sẻ thế này. À, trước hết ấy, mình phải nhận định thế này, cái việc hạn hay còn gọi là hoạn nạn, tai họa, tai nạn đấy là nó từ đâu mà có, nghe không? Thì chúng ta biết rồi, ở trên đời này ấy, bất kể cái gì đến với chúng ta, nó cũng không ra ngoài nhân quả và nghiệp báo, nghe không? À, nhân quả và nghiệp báo hết. Ấy. À, cái nhân quả thì là cái chung hết cho vạn sự vạn vật, còn nghiệp báo là dành riêng cho loài hữu tình. Loài hữu tình chúng ta thì có nghiệp báo, khi có tạo tác là có nghiệp báo. Thế thì chúng ta ở trên đời này đón nhận cái gì và may mắn hay là họa hoạn đều là trong nghiệp báo của chúng ta, trong nhân quả của chúng ta. Không phải do ông trời, do thần quỷ nào làm lên cả, không phải do ông Thượng Đế nào sắp đặt số phận cho chúng ta. Nhé. Thì chúng ta biết rõ, theo kinh nhân quả mà nói thì những cái quả khổ kiếp này của chúng ta là do cái nhân trong tiền kiếp hoặc là trong đầu đời này chúng ta đã gây tạo những cái nhân xấu, nhân bất thiện, phải không? khiến chúng ta trổ ra cái quả gọi là quả khổ. Còn những cái quả may mắn, à, tốt lành của chúng ta là do những cái nhân thiện lành chúng ta đã gây từ kiếp trước hoặc trong đầu đời này mà chúng ta nay được hưởng. Đó thế thì như vậy đại chúng ra hiểu rất rõ thế bạn này bạn hỏi là bạn ấy năm ngoái nhà bạn ấy đủ thứ tai nạn liên miên bố thì bị làm liệt các ờ, rồi là con thì bị tai nạn rồi làm ăn thì thua lỗ phải không à, và đặc biệt là bạn ấy cũng mời thầy cúng thầy pháp về làm lễ giải hạn rồi mà tại sao vẫn cứ xảy ra như vậy à, thì bạn ấy thắc mắc thế thì chúng ta biết rằng học phật thì biết rồi có nhân và có quả muốn chuyển quả thì chúng ta phải phải tu tập à, thì mới chuyển được nhé tức là chuyển từ duyên nhân thì đã gieo rồi nhân đã gieo rồi chúng ta khó có thể thay đổi cái nhân vì nó đã ở trong quá khứ rồi bây giờ muốn chuyển cái quả này thì chỉ có ngay trong hiện tại chúng ta chuyển các cái duyên đi thôi chúng ta tạo những duyên mới và đại chúng hiểu chỗ này không Đấy, tạo những duyên mới rồi tạo những cái nhân mới để không chịu cái quả khổ trong tương lai nữa đó Đấy. Thế, thế thì ở đây bạn này bạn không biết mời thầy cúng thầy pháp về cúng lễ cho bạn ấy thế nào nhưng mà thầy thì thầy biết các thầy cúng thầy pháp thường về là bắt lại sát sinh cúng tế theo cái kiểu tà kiến và kêu gọi quỷ thần này khác nương tựa chứ đâu có phải là đúng theo đúng chính pháp đâu cho nên nhiều khi các thầy cúng thầy pháp về cúng xong mình lại còn bị nặng hơn à, lại sát sinh một lô ra đấy nữa rồi lại còn đốt vàng đốt mã nữa không? thì lại kéo thêm cái nghiệp tà kiến nghiệp tà kiến nó lại mời gọi các cái ác nạn đến tiếp với chúng ta đó cho nên tà kiến mất phúc báo chính kiến thì, thì tiêu nghiệp và tăng được phúc báo tà kiến lại lại mời gọi các cái ác nghiệp nó trổ sớm đến với mình đấy thế cho nên là mời thầy tà thầy pháp thầy tà đến lại còn tạo thêm cái ác nghiệp ác duyên ừ. thế cho nên ấy, ở đây thì theo đúng tinh thần Phật giáo, bạn muốn hỏi Thầy thì có cách nào không? Thì Thầy nói là đương nhiên đạo Phật là đạo dạy chúng ta cách tu tập để chuyển hóa nghiệp chướng, nghiệp báo, chuyển nhân, chuyển duyên để chuyển quả là đạo Phật đấy. Đó, nhé. Thì tu nó mới hết khổ được vui, tu mới chuyển từ bất hạnh thành may mắn và mới thay đổi số mệnh của mình là do tu. Cho nên tu là chuyển được nghiệp. Thế thì chúng ta phải tin chắc cái điều này khi chúng ta bị à, nạn, bị tai, chúng ta không oán trách ai, chúng ta biết đều là nghiệp quả của mình. Vì khi chúng ta bị nạn mà chúng ta oán trời trách đất và rồi chửi cha mắng mẹ sao lại sinh ra tôi để cho tôi khổ thế thì càng tạo thêm thêm ác nghiệp càng khổ thêm. Cho nên khi chúng ta có gặp nạn, gặp tai ương, ta không oán trách trời đất, không trách trời, trách Phật, không trách ai cả. Biết rằng cái này có nhân, có duyên với mình rồi để cho mình tu nha thế và ta quay về ta tu tập ta ứng dụng chính pháp ta tu tập thì cái bước đầu tiên để chúng ta tu tập là sao là chúng ta biết à, quy y tam bảo ngay quy y tam bảo đã tăng trưởng phúc báu cho mình rồi lại thọ trì ngũ giới nữa lại tăng thêm một lớp phúc báu cho mình nữa giữ gìn giới pháp của phật sau đó chúng ta học pháp à, thực hành những lời phật dạy à, tinh tấn tu tập biết bố thí cúng dường làm các việc thiện phóng sinh rồi giúp đỡ mọi người đó tất cả những việc đó là những việc để chúng ta chúng ta chuyển hóa ác nghiệp khi tâm chúng ta có xả thí thì tự nhiên ấy, nó cũng theo đó cái ác nghiệp nó được chuyển hóa nhé chúng ta rõ ràng là như vậy đấy thế thì à, à thầy à, xin à, à, trình bày để cho bạn này biết cái cách để cho mình mà tu tập mà gọi là cách lễ mà giải nghiệp là thế đấy nghe không? có thể là thỉnh chư tăng về làm cái đàn lễ để chư tăng vừa là khai thị cho các oan gia trái chủ nó đang báo thù báo oán mình đấy thế rồi hướng dẫn cho cả nhà tu tập để cho oan gia trái chủ người ta cũng hoan hỉ người ta hóa giải oan kết với mình đó. oan gia trái chủ đến báo thù mình nằm trong nghiệp của mình đại chúng nhớ như thế không ngoài nghiệp của mình đâu nó là do nghiệp nó xui đến có thể thưa đại chúng hai người chết vào, chết đi rồi sang kiếp sau nhưng mà nghiệp á, nó tự nó tìm cho hai người đến gặp nhau để báo thù nhau tại chúng thấy nghiệp nó gớm không một người tái sinh ở ví dụ nam định một người tái sinh ở tận quảng bình thế mà nghiệp nó cũng xui khiến để cho hai người này gặp nhau tìm bằng mọi cách cho gặp nhau để báo thù nhau đấy thế thưa đại chúng đấy, nó xui nhau có khi là gặp nhau thành vợ thành chồng nha rồi báo thù nhau đấy hôm nọ này chúng nghe câu chuyện ở trên phú thọ đấy vợ chồng nhà này đêm hôm trước là cãi nhau cách đây mấy ngày này hai vợ chồng cãi nhau thế xong rồi là cô vợ xách túi bỏ về nhà ngoại thế là anh chồng ở nhà đêm hôm ấy là thôi là xử hai đứa con luôn một đứa 8 tuổi hình như một đứa 11 tuổi cho hai đứa chết luôn và anh cũng tự tử chết luôn thế là sáng hôm sau là ông nội dậy sang nhà con trai là thấy ba cái xác nằm trên giường hết mới đây này đấy đại chúng có thấy là oan ra trái chủ đấy tìm nhau gặp nhau để oán nhau đấy đến khổ vậy đây là trả ân trả oán với nhau trả oán với nhau đấy nhà, nhà phật mình nhìn thì biết đây là nghiệp quả hết đấy sợ không đại chúng thấy sợ lắm cho nên nghiệp nó sai khiến nó xui khiến chúng ta lên để trả nợ ở đâu nghiệp nó cũng mò tới được chúng ta đừng nghĩ là chúng ta trốn được nó thấy không <laughs> chúng ta tạo nghiệp rồi nghiệp nó mò bằng đến thì thôi à, nếu mà chúng ta có ăn giái chủ ăn giái chủ tự nghiệp tìm nó đến cho mình xui nó đến với mình để báo oán báo thù trả nợ với nhau đó thế nên chúng ta chỉ có cách là là phải tu tập phải phải chuyển hóa chính mình đấy và làm lễ khai thị bản thân mình phải tu tập nếu chưa tăng làm lễ khai thị rồi mà phật tử không tu cũng không chuyển được đâu nó vẫn phải là ở phía mình là rất căn bản chúng ta phải đích thân tu tập Đấy, sáng nay các Phật tử ở các trường phó đạo tràng được nghe câu chuyện chuyển nghiệp của nhà cô Liên với cho cô lẽ đấy, rất là đặc biệt ừ. và vâng. rất đặc biệt luôn ừ. cô đã từ cái chỗ gọi là thập tử nhất sinh và vâng. không phải thập tử nghĩa là phải gọi là cửu cửu tử tức là trăm chết rồi chứ không phải không nữa mà vâng. mà rồi mà lại sống lại được bây giờ lại gần như bình thường trở lại đó đấy là câu chuyện đặc biệt đấy nha thế thì phải tu tập như thế nhé phật pháp chính là pháp môn là diệu dược để cứu chúng ta à, nhất là kinh Barita thầy vẫn nói trong kinh Mi Tiên giảng đấy kinh Barita là kinh hộ trì an lành nếu chúng ta có đức tin đầy đủ nơi Tam Bảo nếu chúng ta còn thọ mạng thì kinh Barita hộ trì chúng ta được chúng ta tụng đọc tán dương và thực hành lời kinh Barita dạy chúng ta có thể chuyển được rất nhiều ác nghiệp đấy. và này chúng cũng biết rồi và đến chùa chúng ta đấy đại dịch đến bây giờ là cả năm rồi nhưng hiện tại chùa chúng ta hàng vạn phật tử chưa một Phật tử nào dính vào Covid cả. Đấy là Thầy nghĩ cũng là một cái sự hộ trì của Tam Bảo, của Kinh Vanita. Nhé.